không sao làm lại cơ trưởng hôm nay tu rồi chặn tiếp chặn húp anh lốp ơi anh nguyên hình như không đánh được chẵn đúng không chỉ lẻ thôi đúng không hôm qua em mơ thấy anh ôm em thật chặt Ngồi dựa vào vai anh em thấy bình yên Mong cho đôi ta sẽ mãi bên nhau Chặn tiếp Chặn hoài vậy ta Ai chặn không ạ Nơi anh à Anh có bùa gì mà lại làm em yêu vậy Em cảm ơn anh Ban Ban Chúc Ban Ban nhiều may mắn nha Anh khác xưa rồi mọi người đi đâu hết rồi ta Anh quốc tế, anh Win Các anh có ổn không nhở? Chặn tiếp Ra gì đánh đấy đi Lại làm quả bệt chẵn nữa rồi sốc đôi chẵn tiếp ạ à. bám bệt đi mọi người húp chẵn thì chị hương ơi ngoài luôn khoái không anh uh, ờ, before check help me video chặn hoài anh rồi SDB please check leaders live monitor thank you Trời ơi, nhà không có gì ngoài chẵn ma'am, STB, please check dealer's live monitor. chẵn đừng bẻ nó mọi người ơi không đánh được thôi bỏ cầu được không các anh ai không đánh được bỏ cái cầu đi em cảm ơn anh duy nha chúc anh duy nhiều may mắn ạ à. cả một dây chẵn mới có một hộp sô cô la luôn bây giờ em sóc bệt chẵn thì biết sao được tại anh không bỏ cầu đấy chứ cầu nó bệt mà cứ bẻ thôi mất hết tiền vì bẻ cầu tứ xỉu hút tứ luôn đầu gấu ơi chẵn tứ xỉu ạ anh mèo đỏ hút này cảm ơn anh duy crit ạ anh duy ơi rình một tay cứu em một chiếc xe được không ok cố lên nha anh ơi anh biết không lẻ xỉu đi học ạ tứ lên lẻ nè lẻ rồi quậy ơi lẻ tài ba đỏ anh Duy đánh được lẻ không cả nhà yêu của ai lẻ tay này bắn tim cho em một cái được không ạ của anh nào cho em cơ hội kiếm con bò nhỉ cơ hội kiếm con bò được không mọi người lẻ xỉu Đánh lẻ luôn ra gì đánh đấy các anh chị ơi Em chị ơi mình là fan của bạn Nhép ạ à? Nhép là ai đấy ạ à anh anh duy đánh được lẻ không họ không trả lời luôn á Cầu này chắc mọi người hút nhiều lắm đúng không? Hay không anh Hùng? bây giờ hút được nhiều không? Sắp đôi ạ. À chậm ai chặn không ạ à? sẵn luôn ra gì đánh đấy không ạ chẵn luôn chẵn anh Jin thôi cầu bệt thế mọi người không tranh thủ hút đi ai cũng bẻ cầu cảm ơn anh gấu ạ mặc như này xinh hơn à anh mỗi tội ế không kiếm nổi một chiếc xe có ai cho em mượn 300 xu kiếm một chiếc xe được không? Chẵn luôn Bám bệt đi mọi người ơi Chẵn luôn này